Mô hình đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp bất động sản đang thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư bởi lãi suất mà các chủ đầu tư đưa ra là rất cao, lên tới hơn 40% một năm, cao hơn nhiều lần so với mặt bằng lãi suất ngân hàng hiện nay. Khi góp vốn, nhà đầu tư sẽ nhận tiền lãi theo ngày, theo tháng hoặc theo năm. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng mô hình này lại tiềm ẩn nguy cơ cao về dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền từng tham gia một buổi giới thiệu đầu tư vào công ty bất động sản. Anh Vinh được tư vấn đầu tư gói 1 tỷ đồng với lời hứa tổng số tiền được nhận sau 24 tháng là 1,92 tỷ đồng, tức lãi một năm lên đến 46%. Đây là mức lãi rất đáng nghi ngờ, nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra. Khi một đám đông đi đến thì tự nhiên có người này mua, người kia mua, có nghĩa là tạo ra một cái hiệu ứng. Tạo hiệu ứng thấy nhiều người mua quá, tại sao mình không mua? nó tạo cái thích ngay cái buổi đó thành ra mình bị một lần rồi nên là lần sau mà mình nghe những doanh nghiệp mà mời chào với lãi suất cao á, mà cái tiếng tâm doanh nghiệp không có là mình từ chối ngay từ đầu luôn Thưa quý vị, nếu như vài tháng trước các doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh phát hành trái phiếu để giải quyết khó khăn về vốn thì giờ đây sau khi chính phủ đã siết chặt hơn việc à, điều kiện à, phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì các đơn vị đã chuyển sang tìm cách đã à, huy động vốn khác theo kiểu hợp đồng hợp tác kinh doanh hay góp vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu trả cao quá thì nhiều người nghi ngờ, e ngại. Nhưng tất nhiên cao chỉ dành cho những cơ hội ban đầu thôi. Lợi nhuận hàng ngày đây, đây. 8 triệu đồng sau này ờ, công ty không trả bằng tiền mà trả bằng đất thì mình lại lấy đất. Điều tai hại nhất ở đây là lời hứa trả lãi cho nhà đầu tư chỉ được giao kết qua loại hợp đồng hợp tác kinh doanh, không thể đảm bảo trả lãi trong mọi tình huống. Những dạng hợp đồng này hết sức là rủi ro đối với nhà đầu tư cũng như đối với khách hàng bởi vì đây là những dạng hợp đồng mà pháp luật cụ thể, luật chuyên ngành à, luật ờ, đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản không có những cái loại hợp đồng này cho nên khi xảy ra các cái tranh chấp hoặc là doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán thì lúc này nhà đầu tư không được bồi thường, không được giải quyết. Cái mức bình quân của thị trường hiện nay cái IRR đó tỷ suất hoàn vốn là nó chỉ cỡ khoảng chừng từ 24 cho đến khoảng 30% thôi. Vậy thì làm gì mà có cái lãi tới 40% để mà trả. Thật sự là nó chưa có triển khai được, họ bị kẹt ở đó. Nhưng mà nhà đầu tư người ta đâu có đủ cái kinh nghiệm hoặc là cái kiến thức để mà anh đi kiểm tra cái dự án nó tới đâu được tại vì cái quy trình nó rất là phức tạp rất là ủng hộ trong cái việc là minh bạch hóa mọi thứ từ quy hoạch cho tới thông tin cho tới định vị thực ra với công nghệ hiện tại chúng ta có thể là sử dụng cái nền tảng của Google Maps hoặc là tự build ra một cái chúng ta có thể là chi tiết hóa toàn bộ hết thì cái việc mà gọi là nhập nhằng cái việc mà lừa đảo hay là cái việc gọi là, là, là, là huy động đa cấp trong cái việc đầu tư bất động sản nó sẽ triệt tiêu đi rất là nhiều. Thị trường bất động sản vốn đang chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19, nhiều bất cập về quy định pháp luật vẫn đang được đề xuất tháo gỡ. Trước những thách thức này, việc bảo toàn được vốn đã khó, việc phát sinh lãi cao càng là chuyện xa vời. Rõ ràng vẫn còn những kẽ hở trong hoạt động gọi vốn, mua bán bất động sản hiện nay dẫn đến những hệ lụy cho nhà đầu tư nói riêng và cả thị trường bất động sản nói chung. Làm thế nào để có một hành lang pháp lý minh bạch, trách nhiệm quản lý và giải quyết tranh chấp thuộc về đầu mối nào nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho nhà đầu tư. Những câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ, cần có sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan quản lý trong việc kiểm soát ràng buộc trách nhiệm của các bên liên quan cũng như điều chỉnh các văn bản pháp luật cho phù hợp với bối cảnh chung hiện nay. Bản thân nhà đầu tư cũng cần tỉnh táo cân nhắc trước khi quyết định rót vốn. Trước mắt để tra cứu thông tin về tính pháp lý của các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể cài đặt ứng dụng trực tuyến app Mobile SXD 247 trên điện thoại thông minh. Ứng dụng này do Sở Xây dựng thành phố thiết lập nhằm công khai tình trạng giải quyết hồ sơ giấy phép xây dựng trên địa bàn.